Chuyển sang một câu chuyện khác. Khi ai đó nhận một ngôi nhà mới thì quý vị có đồng ý với tôi rằng hai thứ đầu tiên mà chúng ta đi kiểm tra chính là đường điện và đường nước. Phụ nữ thì có nhiều cách để thể hiện sự yêu thương và chăm lo cho gia đình. còn những người đàn ông, sự chu toàn của họ lại được gửi gắm qua những điều tưởng chừng như khô khan ấy. Sau một năm bận rộn với rất nhiều những chuyến thi đấu xa nhà, thì giờ là lúc huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Trung cho thấy vai trò và trách nhiệm với những người thân trong gia đình mình. Trong thời gian này, Công việc chính của huấn luyện viên Mai Đức Trung là theo dõi các giải đấu bóng đá nữ, qua đó tuyển chọn cầu thủ và lên kế hoạch cho mục tiêu World Cup năm 2023. Năm nay thì là vì cái dịch Covid thì là không có thi đấu cái giải gì ở nước ngoài cả. Thế và chỉ đấu thi đấu ở giải trong nước thôi, thí dụ như giải cúp quốc gia, giải vô địch quốc gia, rồi U19, vân vân. Thế chính vì thế tôi cũng có nhiều cái thời gian đối với gia đình hơn. Bên cạnh việc tuyển chọn cầu thủ khi là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng muốn tự mình chọn lựa những vật liệu tốt nhất để sửa chữa cho ngôi nhà. Quãng thời gian hàng chục năm thi đấu và làm huấn luyện viên xa nhà, giờ ông mới có điều kiện để nâng cấp cho mái ấm của mình. Ngôi nhà của tôi thì cũng đã sử dụng đến hơn 20 năm nay rồi. Tôi cũng đã ý định là sửa sang để cho mọi người uh, sum họp trong ngôi nhà mới. Ngôi nhà của huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có một diện mạo mới và từ đó sẽ là những niềm vui mới mà ông dành cho gia đình của mình. Đó cũng là món quà mà vị huấn luyện viên này muốn dành cho vợ con của mình trước khi lại tiếp tục dành thời gian để cống hiến cho bóng đá Việt Nam và đưa đội tuyển nữ quốc gia tới với những mục tiêu mới.